đâu hết rồi thầy ơi ít người học máy tính lắm thầy ạ thế à vâng ạ bọn em toàn học điện thoại thôi thầy ạ à nhưng mà những cái tính năng đấy thì à, ta nhớ những cái vị trí nhá để ví dụ như về sau ta sẽ thực hiện ta thực hành thử một cái bài vận dụng luôn và kể thành câu chuyện luôn thì bây giờ là sau khi tôi ví dụ tôi đã xong rồi nhá tôi đã xong rồi này bây giờ tôi muốn à, xuất thành à, phim chẳng hạn thì tôi vào file này xuất cái đoạn powerpoint này thành một cái đoạn phim xuất cái việc trình chiếu này, này. tôi vào file nhá tôi chọn cps này sau khi chọn cps xong bấm vào nút browse ví dụ tôi ghi ra ngoài màn hình chẳng hạn tôi bấm đây tôi chọn là video đây video ờ, có một định dạng duy nhất đấy là à, mp4 bấm vào đây chọn vào nút save ví dụ đặt tên đây là tag này bấm vào nút save đây quá trình nó đang tạo video đây đang diễn ra và sẽ xuất thành video ta đợi một chút vì cái việc xuất này là cũng tương đối là, là lâu um, sử dụng cái chế độ là HT nên là cũng hơi lâu đây như vậy là ta đã ờ, thành được phim đây rồi à, cái bài trình chiếu của mình đã được đưa thành phim và file phim của ta là đuôi là mp4 có 3 slide tuy nhiên khi mà đưa ra thành phim thì nó kích thước của nó là 10,3 m với chiều dài là 44 ờ, giây chưa được một phút bây giờ ta mở lên nhé ta xem đấy như vậy là ta ờ, xuất thành phim là như thế ngoài ra trong PowerPoint nếu như ta sử dụng một cái cái công cụ mà dạy học e-learning tích hợp mà ờ, mà hiện nay là các bạn thấy là cứ lên mạng thấy là sử dụng cái công cụ LMS rồi các thứ ấy e-learning ấy thì đây tôi đã cài ờ, một cái bộ là à, phần mềm để xuất ra đóng gói theo uh, chuẩn scope mà để uh, đưa lên e-learning ví dụ tôi xuất cái bài của ta ra nhé tôi ví dụ tôi à, public này đưa ra lệnh là thành dạng trang web ví dụ như ở đây là test trên project tôi đặt là test này và sử dụng và ờ, đưa nó thành dưới dạng là video tôi bấm public chọn continue này ta nó tự thêm cái phần uh, trang uh, số 4 vẫn phải đợi để cái quá trình dịch à, thực hiện Đây, tôi đã đưa thành uh, uh, video đây rồi. Thì tôi cũng có có thể mở lên để tôi quan sát cái à cái việc xuất uh, chỉ xuất riêng video thì ta thấy chỉ có lời thuyết minh thôi. Còn nếu như là ta sử dụng cái vẫn sử dụng cái công cụ này và ta xuất ra dưới dạng là HTML đi và xuất ra dưới dạng là website rồi tôi mở lên xem bây giờ tôi chạy dưới dạng website để ta xem đây tôi mở website sau khi đưa lên thì ta sẽ thấy được à, là giao diện của ta nó sẽ là như thế này ở đây nó sẽ rất là đẹp trong cái việc là trình bày nếu ta sử dụng cái công cụ iSpring sau khi ta soạn bài trên à, PowerPoint và ta xuất ra thì khi trình chiếu khi trình chiếu ta có thể sử dụng là PowerPoint ta à, các bút vẽ trên PowerPoint ta khoanh nhấn mạnh ở những cái vị trí mà gì à, cần nhấn mạnh <clears throat> sau đó nếu như không không cần thiết thì ta có thể lại xóa đi ta xóa đi đấy đấy chính là PowerPoint ví dụ như ở đây là có nút play play này đấy là cái dưới dạng ta xuất ra dưới dạng trong web để ta đưa lên website dưới dạng e-learning à, dạng LMS đấy đấy là một số cái công cụ để ta có hỗ trợ trong cái quá trình sau khi ta soạn bài xong ta xuất ra dưới dạng là video này ta uh, tách uh, <clears throat> những cái âm thanh này sau khi tôi thuyết minh xong tôi muốn là tách uh, lưu lại những cái lời thuyết minh này giả sử trong trường hợp lần sau ở những cái bài khác mà nó có giống giống một chút thì có, tôi có thể sử dụng lại thì tôi lưu lại bằng cách tôi chỉ việc là gì kích vào cái biểu tượng loa này kích chuột phải Ờ, cái chuột phải vào cái biểu tượng loa này ta bấm là lưu idea s đây tôi bấm lưu này tôi ví dụ tôi vẫn cũng đưa ra ngoài màn hình đi ờ, ví dụ như là thuyết minh một chẳng hạn thuyết minh bấm save thì ngoài màn hình của ta ngoài màn hình ta có thuyết minh này rồi đây thuyết minh này thì tôi mở lên đấy như vậy là sợ ta có thể là sau khi ghi xong ta có thể tách ra từng cái lời thuyết minh uh, uh, trên những cái tệp tin là uh, audio riêng Vậy thì ta hết tiết một từ từ ta nghỉ giải lao một chút nhỉ các bạn sinh viên đó vâng. tăng nghỉ giải lao đấy nha. vâng ạ vâng ờ, dạ. tăng nghỉ giải lao vâng một chút đã Đấy, nghỉ mấy phút ạ khoảng uh, à, 5 à, đến 10 phút thôi nha tối đa 10 phút xong ta quay lại ta tiếp tục vâng ạ đang làm gì ấy Và các bạn đã quay lại chưa? tôi thầy ạ. Thế chứ có mấy bạn ở đây là, là thoát ra hình như vào cuộc họp khác hay sao này. À, đấy, tức là chắc là các bạn là tạo ra những cái nhóm khác nên là đây còn bạn Bùi Thị Thuần này thì trực tuyến nhưng mà hình như là cũng đang ở một cái cuộc họp khác ta tiếp tục đến cái nội dung uh, của bài số 2 <clears throat> cái bài số 2 À, cái bài thực hành số 2 này là trình bày bài uh, bài thơ theo cái một cái mẫu có sẵn tuy nhiên trong danh sách những cái mẫu có sẵn để ta thấy là nó hơi xấu tức là nó không đẹp lắm thế thì à, mình sẽ lấy một cái mẫu à, lúc nãy và sửa đi một chút thế thì bây giờ ta sẽ mở PowerPoint lên đối với cái nội dung của bài à, bài số bài số 1 đây ta lưu lại bây giờ tôi tạo ra một cái ờ, một cái quyển vở mới một cái trang mới à, một cái ờ, quyển quyển sách à, quyển sách mới nhé đấy sau đó ta sẽ lấy lấy những cái mẫu lúc nãy ta tạo này tôi mở lên này brow này tôi chọn một cái mẫu nào đó tôi hướng dẫn sửa luôn cái mẫu đó như mẫu tải về giả sử như là tôi lấy cái mẫu cái mẫu nào đây ta dùng một cái mẫu đây đi chẳng hạn à, cái mẫu này là không thay đổi nhiều thì ta sẽ lấy mẫu khác đi đây chẳng hạn đây ví dụ mẫu này đi cái mẫu này thì cũng không phải sửa lại quá nhiều nếu như cần phải sửa lại sửa lại cái mẫu này thì ta vào trong mục là slideshow à xin lỗi vào mục là view view ta vào trong mục view chọn mục là slide master nếu phải sửa nhiều ở đây trong cái mẫu người ta người ta đã bỏ đi hết những cái phần sửa rồi thì ta cũng không phải sửa lại nữa mình phải tìm một xem có một cái mẫu nào mà người ta chưa bỏ đi mẫu mà người ta chưa bỏ vẫn còn tiêu đề của người ta đây cũng là new slide này New không là người ta đã bỏ hết rồi người ta sẽ sử dụng cái này xem đối với cái nội dung của bài thơ đây nội dung của bài thơ đây thì cái này thực ra là chỉ trên một trang thôi trên một trang cũng không cần là nhiều lắm ví dụ như là tôi đặt ở đây là để chữ nghệ thuật đi vì các bạn hay để trong các phần tiêu đề tôi thấy hay là sử dụng phông chữ nghệ thuật ví dụ đây tôi chọn là uh, phông chữ nghệ thuật giả sử như này Thế thì đối với chữ nghệ thuật này thì tôi sẽ thay thay đổi cái màu tô màu tô vì tôi không muốn dùng màu trắng à cái màu tô của đây là cái màu tô của sáp đây, cái màu tô của chữ đây cái màu tô của chữ là tôi à, muốn dùng một cái màu đỏ đây thì tôi chọn màu đỏ tôi chọn màu đỏ của cái màu à, tô còn màu viền là tôi à, sẽ sử dụng một cái màu khác đây trắng chẳng hạn thì ta thấy là cái chữ của ta đã được thay đổi là khác rồi cái hiệu ứng ví dụ tôi muốn cho là có dưới dạng là ờ, có bóng đi có bóng để cho nó tăng cái độ nét của cái chữ này lên đây chẳng hạn thế thì tôi đã định dạng lại cái chữ nghệ thuật này rồi đồng thời tôi muốn ờ, uốn nó đi một chút để cho nó tạo thành cái điểm nhấn ví dụ thế tôi muốn uốn ờ, một chút này đây tôi uốn như này đi sau đó tôi kéo lại tôi co kéo lại dưới dạng hình vuông tôi co lại cho nó thành dạng hình vuông được sau đó bên dưới này ví dụ như là tôi vẫn tiếp tục tôi thêm một cái chữ nghệ thuật khác ví dụ như này có thể co lại để cho nó phù hợp với cái bài à, bài thực hành thể là, là cái này phóng to ra một chút quay một chút nếu cần cái màu này nó hơi tối thì tôi lại tiếp tục tôi uh, chuyển sang một cái màu khác ví dụ màu trắng nhỉ màu viền lúc này của tôi không phải là màu trắng mà tôi muốn là màu, uh, màu xanh như vậy tôi đã trình bày xong cái phần tiêu đề rồi cái phần tiêu đề của ta nó ví dụ như thế thôi đối với cái phần thứ hai thì đây trong cái mẫu người ta đã thiết kế sẵn cho mình là à, thì là chữ đã là luôn là cái màu xanh uh, xanh vàng đây rồi mà ta chỉ việc gõ cái nội dung ví dụ đây, không giả sử sau khi tôi gõ vì cái bài thơ này nó cũng rất ngắn nên ta chỉ cần là một trang thôi ờ, nếu như cái màu sắc này mà nó quá là ờ, ấy thì tôi có thể là cho nó thay đổi một chút ví dụ như này à, liên quan đến phần trình bày à, cái phần à, nội dung ấy thì ở đây ta thấy là nếu như sử dụng những cái dạng bài thơ mà ta sử dụng phông như này thì nó hơi cứng nó hơi cứng nó không phải dưới dạng là cái bài báo trình dưới à, dạng báo cáo về cái khoa học thì đối với những cái phông chữ này ta có thể ta sẽ chọn những cái dạng phông khác thì liên quan đến phông thì ở đây là sẽ có rất nhiều loại phông và thì đồng thời tôi hướng dẫn luôn cái việc là ta sẽ gõ từng loại phông một đầu tiên là nếu như sử dụng những cái phông mà dưới là Unicode ví dụ tôi đang sử dụng ARIA đây là phông Unicode thì ta sẽ lựa chọn các phông cài mới dưới dạng Unicode là ờ, UTM và bắt đầu bằng UTM hoặc SVN UTM đây SVN đây tôi tìm những cái phông mà nó phù hợp với cái cái cái à, cái phông này nó cũng không đẹp lắm và nó đồng thời nó bị phá luôn UTM nó sẽ bị phá mất một số vị trí ví dụ như là như này tôi à, tăng kích thước lên và cho dịch sang bên à, phải để nó đỡ bị mất chữ đối với những cái chữ như này thì ta nên cho nó dạng đậm lên và à, đây ví dụ như này chữ này nó hơi có cái độ nó hơi nghiêng quá thì liên quan đến cái phần phông này thì um, ta có những cái loại phông uh, như thế này ta sẽ sử dụng uh, các loại phông để trình bày những cái dạng bài thơ liên quan đến cái phần phông chữ đâu rồi phần word của tôi rồi có những cái dạng phông uh, thông dụng ta có thể lên mạng ta tải hoặc là phông uh, Unicode Đây phông Unicode của tôi là tôi, tôi sẽ sử dụng là hai loại phông. À, hai loại phông là UTM hoặc SVN. Thì ta lên mạng ta tải cái này rất nhiều. Ví dụ tôi đang test là cái cái cái bài thơ này dưới dạng phông là UTM đây tôi đang sử dụng cái phông này dưới dạng là UTM đây đối với cái dạng thứ hai cái dạng thứ hai mà ta hay dùng nữa đó là phông SVN đây ví dụ như này nó sẽ bị phá mất một số cái phông chữ ta có thể kéo nhỏ cái kích thước lại để ta trình bày những cái dạng bài thơ cho nó phù hợp như vậy phông ở đây là SVN nhé phông ở trang số 3 này này là phông SVN phông ở trang số 2 này là UTM đều là phông của Unicode và một cái dạng phông thứ ba nữa là phông à, theo tiêu chuẩn phông thư pháp bên ấy bên là y nào đây rồi ví dụ tôi sử dụng là VNI put long hoặc đây đang sử, nếu sử dụng phông VNI này thì ta phải chuyển cái bộ gõ của mình sang dạng là VNI Window. đây tôi chọn sang VNI Window này tôi gõ thì mới mới lên được là uh, ví dụ tôi sử dụng phông Như vậy ta có à, mấy loại phông thông dụng nhé. Ta lên mạng ta tải này. Ta tải những dạng phông này. Phông Uni VNI. Thế bây giờ để tải những cái dạng phông này nhé Tôi sẽ hướng dẫn ờ, cách để ta ờ, tải luôn và cài đặt để Ví dụ phông UTM Thì tôi chỉ việc gõ ở đây thôi Là download này Phông UTM Đấy ở đây là có rất nhiều cái phông UTM này Đây có rất nhiều phông UTM đây đã được việt hóa thì ta có thể tải về cho kích vào đây Đây bộ phông UTM này ta lại kéo xuống ta tìm vị trí ta tải về tải vào đây bấm vào đây cái link này là bị hỏng tải một cái link khác xem nào link này đều hỏng hết rồi review tải uh, trang tải miễn phí download <clears throat> này đây rồi link file 1 link file 2 phải ừ, có bốn cái liên kết đây ta sau khi ta tải phong UTM về nhé ta kích vào mũi tên xuống này hiển thị trong thư mục này thì lên như này ta giải nén đã vì à, tại sao người ta hay nén lại nén lại một là để cho khi đẩy lên mạng ấy thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn đồng thời ta tải về cũng sẽ nhanh hơn Đấy, thì à, và nén lại này cũng là đảm bảo cái tính chất bảo mật sau khi ta giải nén xong này thì nó sẽ sinh cho ta một cái uh, thư mục trùng đúng với cái thư mục là là là nén ấy thì ta mở lên này ta mở lên thì ta thấy đây là những cái dạng phông UTM rất nhiều À, ờ, phông UTM thì ta nhìn nhé những cái phông là nó có cái ờ, cái cái kiểu là chu tai phông file nhé chu tai nhé còn những cái trên này là không phải phông nhé những cái trên này này thế thì ta chỉ việc chọn từ đây cho đến cuối thôi ta kéo xuống đến phần cuối này ta kéo ta chọn bằng cách ta kéo từ cái phần ờ, những cái chỗ là phông chu tai này thôi này Đấy, ta kích chuột phải ta chọn là install để ta cài đây tôi install này đấy ngay lập tức à, là nó sẽ thực hiện cái quá trình cài phông lên còn đối với những cái phông mà UTM SVN không có dạng là svn đây đây rất nhiều này công svn là rất nhiều ta có thể tải về lúc đấy tôi đã demo để ta xem cả dạng công à, utm lẫn svn Thank you. đây sau khi xong rồi thì ta là sau khi cài xong thì ngay lập tức trên cái phần này đã có cái những cái phông mà ta vừa cài rồi ta đã có những cái phông vừa cài đối với uh, tiểu học thì ta sẽ thấy là hay sử dụng cái phông này này uh, phông uh, phông, uh, phông chữ tiểu học phông chữ tiểu học này phông viết tay nó gọi là phông viết tay của à, tiểu phông viết tay của tiểu học alo vâng vâng à hôm nay cháu không cháu đang dạy chú ạ vâng vâng dạ vâng vâng, vâng đây sau khi à, ta tải về đây phông chữ viết tay rất là nhiều đây này ta muốn viết lên uh, cái quyển ô ly ấy thì à, đây tôi tải về nhé ta mở lên này ta giải nén ra đây phông tiểu học mà phông tiểu học này nó gọi là phông HL HL nhé đây tôi uh, cái chuột phải này cho tôi, tôi chọn đâu rồi install ông học trò đã có hl học trò này bây giờ ta sẽ thử phong hl học trò để ta trình bày vào đây xem tôi chọn là phong hl đây phòng HL học trò đây à, đang chọn là chuẩn Unicode người ta sẽ sử dụng theo à, tiêu chuẩn Việt Nam 3 à, chà chà chuyển sang theo chuẩn sau khi cài xong chắc là ta phải reset lại không tập viết là hl phong vừa cài là phong uh, à, HP HP đây ví dụ sử dụng phong HP 4 hàng thì sao được rồi thì ta sử dụng phông HP 4 hàng à, HP chứ không phải là HP P4A không nó đâu đây đây rồi ta sẽ gõ lại Đây ta thấy là nếu như ta sử dụng các phông của à, các phông rất là đa dạng đặc biệt là những cái phông mà ta sử dụng là được việt hóa là phông uh, tay ấy, thì ta sẽ vận dụng rất nhiều trong uh, sẽ phải sử dụng rất nhiều cái phông này này ví dụ ta muốn là à, cho các uh, cháu là Ờ, tập viết chẳng hạn thì ta có thể sử dụng những cái phông h, h, HP này cái phần cài phông ờ, để thực hiện trình bày ờ, liên quan đấy liên quan đến cái phần trình bày cái văn bản này chắc không vấn đề gì chứ các bạn lớp B thì trên lớp là thầy cũng đã giới thiệu rất là kỹ về cái phần hướng dẫn về tải phông và cài đặt phông này thì còn không biết là vì cái bạn lớp A thì trong quá trình ấy thì ta sẽ ta sẽ uh, cài đặt và cần phải trao đổi thì uh, ta cứ trao đổi ở trên cái nhóm của uh, thầy cái cái lớp mà mà thầy đã tạo trên team ấy thế bây giờ ta tạm hết cái bài nội dung bài thứ hai rồi thì ta tạm thời ta chơi một cái trò chơi nhưng mà liên quan đến kiến thức về PowerPoint này thì bây giờ là thầy sẽ gửi lên trên team này ta sẽ cái nội dung của bài khác ngày hôm qua nhé các bài hôm hôm hôm, hôm trước mà ta thực hành ấy cái số lượng người chơi là thoải mái Thấy thầy, màn hình của em ừ. chả thấy hiện bài tập đâu thầy. Bây giờ thầy mới gửi cái đường liên kết lên cái phần à, trong like à, trong vẫn trong cái buổi học ấy. Thầy gửi liên kết lên cái tường à, chat đấy thì bây giờ khi ta bấm à, các bạn bấm vào đây sau khi bấm xong phải nhập tên của mình vào nhé có 12 bạn vào rồi thầy của em không thấy thầy không hiện à vâng không hiện đâu thầy bài tập với thầy à, nó có có kích vào cái đường ờ, link mà thầy gửi không có thấy cái chỗ cái đường liên kết mà thầy gửi ấy không thấy thầy ơi à, có thể chụp màn hình à, à, cho thầy được không chụp mà xong gửi lên cái chỗ à, tường này thì thầy sẽ quan sát ừ, chat đấy à, thầy ơi ừ, ừ, ừ, chỗ chat đấy à thầy ừ chỗ chat đấy đừng, đừng chỗ chat đấy thầy ừ vâng em chụp xem à nó ở cuối cùng chắc là bạn à, bấm là nó nằm ở phía cuối cùng ấy em kéo cái thước ờ, trượt xuống cuối cùng ấy à chưa chơi được nhé chưa chơi được à, bao giờ thầy bấm là nút là start này thì mình mới chơi được này còn cứ đợi một chút đợi này bây giờ là xem còn ai là muốn vào chơi hay không đây là những cái kiến thức mà cơ bản về PowerPoint và thầy đã chuyển nó thành dạng là trắc nghiệm à, các bạn đã vào hết được chưa còn bạn nào à, ngoài à... không vào được thầy ạ không thấy link chơi của em không hiện trò chơi đâu ạ à, à, sau khi à, vào xong là đừng bấm là tải à, mà chơi trên website nhé đây ví dụ như của bạn này là có cái trên này là là là sẽ chạy ở trên ờ, cái phần mềm trên di động ta đừng chọn cái trên mà cứ gõ ở bên dưới này thôi đây là do hay kiểm tra cái kết nối internet và thử lại bạn không thể kết nối được với quiz hãy kiểm tra lại kết nối và thử lại kết nối uh, wifi cũng tương đối là đây ví dụ như của thầy thầy dùng 4G thì đây nó lên giao diện như này thì mình có thể là bật uh, âm thanh này có thể có những cái biểu tượng uh, mà cảm xúc này uh, bật uh, những cái hiệu ứng ví dụ như đúng rồi sai rồi ví dụ thế đây không biết còn ai không Đến ờ, thời điểm hiện tại thì có tổng số là 36 36 người Thầy bấm nút ờ, bắt đầu nhé Còn ai muốn ờ, ấy nữa không? Start này <clears throat> Đợi một chút đây nội dung à, riêng cái bài này là có 20 câu đối với cái bài uh, trắc nghiệm này ta làm trong vòng 15 phút <clears throat> bởi vì 20 câu thứ tự ta thấy là đã à, đảo rồi Đây có khá nhiều bạn xong rồi này. Thế như vậy nhìn vào đây là biết ngay là bạn nào sẽ là trả lời nhanh nhất. Ví dụ như ở đây là có bạn là Đoàn Thanh đây này. Đoàn Thanh này. Thứ, thứ hai là bạn Nguyễn Duy Linh này. Tốc độ trả lời số lượng câu đúng này. Đó là đến bạn Bùi Nhật Quyên này. Ngọc Linh này Hoàng Huyền thế thì với cái cách mà ta đưa dưới dạng và thiết kế những cái câu ờ, hỏi như này và dạy cho học sinh thì học sinh sẽ rất thích thì cái sự ờ, đua ở trong cái việc trả lời câu hỏi này. và số lượng thì ta thấy là số lượng lớp đối với khối ờ, có 50 câu này ta cách ra cách tiếp cận bổ sung bài <clears throat> và đồng thời là ta sẽ ghi nhớ luôn bạn nào ờ, là chưa biết cách là vào ờ, chơi cái trò chơi quiz lần nào chưa ờ, ít nhất là cũng nên là vào chơi một lần để ví dụ về sau ta có đi giảng dạy thì ta có thể thiết kế những cái dạng trò chơi nó như thế này có rất nhiều cái nền tảng để ta có thể thiết kế cái trò chơi trắc nghiệm à, là làm những cái dạng trắc nghiệm dưới dạng là trò trò chơi ví dụ như là Nipot này ví dụ quýt này hô này vân vân rất nhiều nhưng mà trong ờ, những cái dạng đó thì thầy thấy là cái, sử dụng cái quýt này rất là ổn sau đó thầy mới lựa chọn thầy thiết kế mẫu để cho chúng ta là chơi và đồng thời là sẽ nắm được quyền như thầy có thấy là bạn Huyền là có nằm đang chơi và chơi thế nào bây giờ có muốn chơi thêm à, lại một cái trò nữa không các bạn sinh viên các bạn sinh viên ơi đâu hết rồi có thầy ơi thầy thiết kế ờ, cũng tương đối là nhiều nên là ta sẽ tiếp tục một cái trắc nghiệm là kiến thức cơ bản rồi này PowerPoint thông dụng là vừa vừa xong này đây kiến thức PowerPoint rồi này trắc nghiệm PowerPoint này thông dụng này hai ta vừa chơi rồi ừ. kiến thức này là hôm qua tao chơi rồi trang nghiệm này ta chỉ sử dụng 8 câu hỏi thôi mà rất là đơn giản thôi để cho một số bạn là chưa được à, và tạp câu thôi nha bấm refresh lại xem em ơi bạn là gì đây bạn Bùi à, Thùy Anh này bấm nút refresh ở trên cùng này mã số nếu như không người ta có thể sử dụng một cách thứ hai đấy là ta mở trình duyệt ờ, vào cái trang đây bạn Bùi Thùy Anh vào đây rồi vào trình duyệt này đây bạn Bùi Văn Thái vào rồi vào uh, join my quiz trong trường hợp mà ta không thể vào được theo cái đường dẫn đấy thì vào cái trang là join my quiz và gõ mà cái mã số là 366739 366739 Join my quiz nha. Trong trường hợp ta không vào được trực tiếp ấy, thì ta có thể vào cái trang sau này. và ta nhập vào mã số là ba sáu sáu ba sáu sáu bảy ba chín 23 người chơi còn ai muốn vào nữa không đây có bạn là vừa vào đây rồi nhật mai đây rồi bắt đầu này trong bài này ta chỉ có 8 câu hỏi trắc nghiệm thôi đây bạn này rất là nhanh này năm người nằm trên cùng đây đây riêng cái câu <laughs> này thôi riêng câu này mà có đến 16 bạn trả lời sai này câu số 1 16 bạn trả lời sai câu 6 bạn à, câu số 2 tính năng này là tính năng ngủ đông tính năng ngủ đông đây chính là ngủ đông đây đấy. tính năng thứ ba và cái câu thứ ba này thì rất nhiều bạn trả lời thì ta chỉ được bấm F5 thôi chính nghĩa 13 bạn trả lời sai trong câu này thiết lập hiệu ứng trong văn bản thì đương nhiên là ta phải vào cái animation rồi custom animation nằm trong thẻ animation và có 14 <laughs> bạn là à, nhầm new slide đây là trang mới đây mà ờ, tạo ra một cái trang và có 15 bạn vẫn uh, new slide thì nó chèn ngay sau slide của trang hiện hành tốc độ trả lời là quá nhanh này chắc là tới 21 câu là 21 câu trả lời ngầm này đương nhiên phải vào footer rồi đúng không đây câu câu này thì là đúng hết này 2 giây tốc độ trả lời rất là nhanh câu mà lâu nhất là câu đèn ờ, tiêu đề và à đây câu này cái câu này là tạo trang mới mà ngay sau trang hiện hành câu này lâu nhất này container new mà n là viết tắt của từ new ta sẽ sử dụng tổ hợp phím container thế à, ta nghỉ uh, ra chơi một lúc đã Tí nữa ta tăng nghỉ 5 đến 10 phút thôi nha, Các bạn sinh viên nhá. Vâng ạ. Còn chỗ vâng. nào à, <coughs> cô chỗ nào mà à, mà, mà mưa gió thì thôi thì ta cũng nên để đảm bảo an toàn thì cũng nên tắt máy thôi. có khá nhiều bạn là hiện nay là, là có thảo luận là ở ở dưới chỗ mình là đang mưa thì à, phải là tắt à, phải tắt à, mạng thôi thế còn à, lại còn cũng còn khá nhiều các bạn còn đang online đây tuy nhiên để đảm bảo cái nội dung thì tôi cũng nghĩ là ta cũng nên nghỉ ở cái tiết sau thôi các bạn sinh viên ơi các bạn sinh viên dạ thầy ừ thôi nếu không thì có một số bạn là à, để đảm bảo cái thời lượng cũng như cái nội dung của chương trình ấy, thì thôi thì à, tiết sau ta nghỉ vậy bởi vì là có một số bạn là ờ. để chỗ là mưa rồi bạn là máy đây Thì thôi thì à, ta học đến tiết 3 à, thôi, tiết 4 thì ta nghỉ nhá. Vâng, vâng ạ. Ừ, thế ta nghỉ tiết cuối. Em chào thầy ạ. Ừ, ừ. ừ. Em thầy vâng ạ. Ừ, ừ. Thế là thôi hả thầy? Ừ, ta, ta nghỉ vì à, cái tiết cuối là là để đảm bảo an toàn thì à, thôi dạ. à, hôm sau người ta sẽ à, học thêm một tiết nữa dạ. để bù lại vâng vâng ạ vâng ạ em chào thầy ạ ừ ừ